Sao tao thấy nó càng ngày càng rắc rối à Xung quanh tay bao đen tối càng ngày càng hấp hối yeah. Dạ. Bất lối thôi tao đi kiếm tiền như vậy thôi nè Tụi mày nói dối câu từ ở trên vành môi à Và tao là thích, tao hay làm những việc tao thích Sang làm ly cà phê thêm một điếu giết tất cũng là điều tao thích nè Không ba la làm gì giữa dòng đời vô vả Chẳng hơn vui với tụi mày làm cái gì cả vì tao đã lớn đã biết khôn và thương ba má tụi mày đấu đá chém nhau còn tao cười ha ha xã hội này nhiều khi tao cũng thấy phức tạp thì chỉ muốn được bình yên sửa lại cuộc đời cho được hoàn thiện thôi thôi tao chỉ sẽ chủ đề mới đây mất công tụi mày là hơn thua rồi lại tìm tới đây mà tao nói nè cuộc đời này đéo như mơ đâu rap tao viết về sự thật chứ không phải thơ đâu bạn bè thì lâm sâu lưng không khéo lại thành người dân anh em không tốt được mấy người tại sao chia nhau để giành chủ đấng. o ờ, à, cuộc sống này là muôn màu muôn mặt của tạo hóa hãy nhanh tay nắm bắt thành công mà mày đã tạo ra Bye nha Đây là một bạn lớp của mình mới viết mấy bạn nghe và ủng hộ nha TTK Gió mặn em rời xa nơi đây Gió mặn em rời xa nơi đây Gió mặn em rời xa nơi đây Cơn mưa tí tách rơi bên thềm buồn ai ô hay Muốn có em ở trong vòng tay anh mà xa quá nên anh phải cô đơn trong màn đêm lạnh à, Nỗi buồn này và cô đơn khiến trái tim anh càng ngày đau hơn và em đã về bên người ta rồi trang đêm nay chỉ còn lại cô đơn đêm càng lạnh màu anh thì khô hơn chỉ còn mình anh ngồi ở trong góc tối ôi sao nghe trong lòng anh đang bối rối Nghe trái tim anh đang đập liên hồi vì anh biết em về bên người ta rồi đâu còn tha thiết như lúc ở bên tôi Đường tình một mình anh đi quá xa xôi Cô đơn làm bạn và có thuốc ở bên tôi Và anh chợt nhận ra là em về bên người ta còn với lại con xe đưa anh đi một nơi thật xa và trong làn khối đàn khói bay mặt mờ hình bóng em lại hiện trong trí nhớ chợt thức giấc mới biết mình đang mơ muốn quên em nhưng anh lại không thể nói và làm là một điều không dễ trái tim anh đang bị không chế và anh biết là em sẽ không về vì em đã quên hết những lời mình hẹn kề à, về bên người ta rồi ờ, và em về bên người ta rồi ờ, ờ, và em về bên người ta rồi ha và em về bên người ta rồi ha, ha, gió màn em rời xa nơi đây cơn mưa tí tách rơi trong lòng buồn ai đâu hay muốn có em ở trong vòng tay anh mà sắp qua đến anh phải cô đơn trong màn đêm lạnh à. TTK Và đây là một bản demo Anh là rapper, viết nhạc về đời dòng nhạc siêu sở thích Dù cho ngoài kia có rất nhiều hater đang chỉ trích Anh vẫn bước theo đam mê chỉ là vì một chữ thích anh cũng chẳng cần tiền tài danh vọng hay được nổi tiếng ừ có thể đôi khi nhạc của anh nó viral thì em cũng đừng suy nghĩ mà gọi anh là idol cuộc đời nghệ sĩ anh cũng chỉ muốn được bình yên sáng ly cà phê đen đá có thêm music để quên đi hết một phiền em à Em chẳng cần đi đâu chi xa xôi bên ren ấm áp Có biển em hãy ngồi về bên tôi Và em à Em có cảm nhận được gì không Bình minh rực rỡ hạnh phúc ấm nồng giữa bầu trời mùa đông Ok Okay. của mày có rap đi thêm chục năm thì rap của mày nó cũng đã có tiến bộ rap của tao thì nó vẫn đi lên dù cho là chậm nhưng mà đối với tiến độ thì sau bao năm chó vẫn là chó nếu thế nào mà không thuộc nhân đời còn hay là người mấy não con chó thì có cách nào mà đây sẽ tiếng người à, chiếc cái chỉ chung thức trong trận bê đồ thì tao thắng chắc và mày nên nhớ là đừng có thắc mắc vì nhạc của mày tao có thẳng như các cháu hủng cho mày thêm vài câu bằng nhịp lâu thì tao thì bao gắt hủng à đéo có ăn thì tao đâu vì trong từng câu đi mày như tao cắt à, ờ, rap thì như cái câu cắt còn kéo cho mày đu ra lô la lối đít thì đít rap rapper mày đít edin làm lô sẽ phải trời chắc là job trên mày đứa đàn cắt đi tìm chỗ trốn hay là đi ăn nắp mày chạy đi đâu được con sâu vì đây là lời tao chỉ nãy mày không cắt đây nhập còn mày hơn ai nhạc của mày không có ngang vai ráng mà bay đi tắp tao rồi kêu mày chọn của mày là nhai nhai ê tao vẫn ngồi trên ngai vàng nè còn bây giờ cái tượng đài nè thích thì bay vô đây nè đi con mẹ của mày cứ thích ngay nè đây là fan đang hôn mày đây là fan đang hôn mày đây là fan đang hôn mày tao đâu đây là fan đang hôn à, mày đây là fan đang hôn mày đây là fan đang hôn mày đây là fan đang hổ mì cũng nếu còn mà tụi mày hãy quên đi cách tao chơi là sử dụng ở trong não thể hiện thông ác quỷ trong tao từng câu từng sự tao gây ra trong bão Lũ đời đừng có không não không hút cỏ lên đi đâu không não đem tới mười năm nên tụi mày chưa tao và tao là ai TTK cây ok được rồi chị tăng kết yeah. và đây là bản demo mới của mình mong anh em ủng hộ giọng hơi khen khen một xí anh em thông cảm nha Nhìn ra ô cửa và chiếc đồng hồ lại say ừ, uh Nước mắt nước mắt Cố tìm bóng em nhưng tìm hoài mà không thấy Và những nỗi đau càng xây vò hơn để càng lạnh và lại dài hơn Anh một mình và lại cô đơn chính là em con người vô ơn và đó chính là em trong tiềm thức và lý trí vẫn luôn xuất hiện ở anh để trong ý nghĩ dù biết là điều anh làm chỉ có tắt là vô vị anh vẫn ngọc ngơ như là con người vô tri kẻ xấu là em mang con tim anh đi mất nỗi đau hàng đêm anh không đem ra đi cất giống như kỷ vật, anh không đem nó đi vất vì nó là em Còn đâu đó trên tìm rất dừng lại một chút để anh tôi nhớ em Sự nơi đông đúc hay nhận cốc phố quen để anh Nhận hết những cô hẹn thề mà em đã từng trao trên con đường anh về Vậy chân nhận rất chật chờ cũng chính là lúc mà em quay bước đi tim của anh như vỡ tay thật rồi kèm theo những giọt lệ đang tuôn rơi ướt mi à, Ahem. <coughs> và đây là bản demo mới của mình cuộc sống hả cũng không biết nên đặt tên cái bài gì nói chung cái bài này mình nói về xã hội nhiều hơn từ nhỏ đến là con ác quỷ tao mang theo chiếc mặt nạ thật xấu xa trong đầu óc tao em luôn luôn tỉnh táo ở giữa bay chó ngay đi đấu đá tụi nó nấu đá phút cơ bồ đà số con đầy ma được biến thành cặn bã sao thói hóa từ trước đây nha mở miệng ra là mày đều làm ra cuộc sống không bao giờ mà công bằng đã có kẻ thu thì phải có người thắng hai đôi tay trắng tao bước trong ngoài đời phải chịu khổ đau hay là chịu cay đắng cô đi đáng cay em phải chiến đấu cho đến khi trắng tay có khi nổ cấu có khi đau đầu nhưng nếu có nói thì có ai hiểu đâu Vì đây là cuộc sống Tao và mày chắc chắn không giống nhau tao ở ác thể lọ như mày Tao hỏi có bao giờ sống lâu Tao là ác ma khỏe cà xa Nhưng trong tâm của tao đây là lòng Phật Miệng mày dối trá, tâm mày xấu xa Mở miệng ra chỉ toàn là điều hai Chứ nếu cái lời nào thật Cua người bám quá Mong em thông cảm nha anh chỉ quan tâm về đôi ta thôi mà và khi gần em anh không hề muốn xa lời nói là như công là mai say tình anh muốn bên em vì yêu còn họ thì muốn thứ khác nhạc rap anh làm khi phiêu có nhiều bài anh đã vứt Em nói là thích hoa hồng Nhưng trong lòng em lại thích thứ khác Em thích sách anh đi vòng vòng giữa trưa trời nắng Và khi anh khát nước nhưng không sao Sẽ làm hết tất cả Chỉ cần em chấp bên anh Rap sách lớp cho em như hàng ngày Và nếu em cần thì anh sẽ bên cạnh Và nếu như em cảm thấy lạnh Ở ờ, chuyện nhỏ cứ để anh lo Anh không có thì cho em một chút hạnh phúc Mà lúc trước giờ em vẫn chưa hề có là chàng rapper thì anh chẳng có gì nhiều hơn tình yêu nói cho em nghe nè việc rap anh thứ anh thích và chill còn chuyện yêu em á ok cứ để anh lo cho còn việc của em là cạnh bên anh thì chẳng có gì là khó anh không quan tâm về những chuyện cô đã qua anh chỉ quan tâm về đôi ta thôi mà và khi gần em anh không hề muốn xa là đôi môi là mi công là mây say tình và em là nàng em là mây hay em là mưa đó hay là cơn gió em bay ngàn qua đời này anh có thể nói cho em nghe về tình yêu đó hay về cho anh đi mình cùng nhau say xuyên Tình và yêu là một chuyện, hứa là một chuyện Chủ yếu là ta có thực hiện được không Còn thương thì ta vẫn còn chờ Nhưng khi hết thương chỉ xa hay bờ sông Vì thế anh muốn bên cạnh em vì yêu Muốn lấp đầy chỗ còn thiếu Muốn cho em được hạnh phúc dù là một chút hay chỉ là một xíu Và anh cũng chẳng phải là ghen thơ Chẳng tìm phức giống như bọn đờ Thứ anh có ở đây là nhạc rap Nên em cứ việc của anh là rapper Nhạc rap anh viết là bằng dòng cảm xúc Em chỉ cần lắng nghe Đến bên anh và ngồi gần một chút để ghé vào tai và anh sẽ nói kể là tuổi thanh xuân của ta và vội lắm Ai sẽ là người thương em Đừng vì cô đơn mà em lại vội nắm Biết là sai người vì họ đâu thương em Và em chẳng cần phải đi đâu xa Người em thương vẫn luôn ở bên cạnh Chỉ mong một ngày rồi em sẽ hiểu là Không ai khác người đó chính là anh Yeah, yeah Thật không ai khác người đó chính là đôi ta thôi mà Và em là gió, em là mây hay em là mưa đó Hay là cơn gió em bay ngàn qua nơi này Anh có thể nói cho em nghe về tình yêu đó Hãy về bên anh đi mình cùng nhau sẽ duyên tình sàn sẵn lớp nha Yo yo what's up man Hello mấy bạn Mình hôm nay mình có bạn demo của mình thì nói chung là làm chưa xong bài freelance hùng và này freelance tao có gì và đây sẽ kể về những cảnh vật và những thứ mà mình có ở freelance và đó là quê mình mình muốn nói lên thôi những gì mình thấy thôi và những đó tất cả đều mình viết vô trong đó đều là sự thật nếu mà được thì mong mấy bạn chia sẻ ủng hộ mình ok không nói nhiều nữa đây là bạn demo freelance tao có gì gì chia yeah. Hey cô họng mình đang bị đau rồi tí không hát cho mình dở nha à mày hỏi phen gian của tụi thì có gì cứ việc đi theo là tụi mày sẽ thấy giấy và viết là thứ rất cần thiết được khiến bài nhạc của tao sao thơm hay cũng đặc viết là thứ mà mày biết là mày đều cần tôi dùng cho đêm nay là khi mày hỏi phen gian tôi có gì đó là khi mày hỏi phen gian tôi có gì là tất nhiên và tao sẽ trả lời phen gian của tao các bạn được chi kỷ rất nhiều thứ mà mày thấy thú vị như sự hết hạn chúng ngồi bên chú ý phen tụi tao không có nhiều tiền nhưng cách sống công phu thằng đại gia phen tụi tao hôm mình đồng lòng anh em ngang hàng không có thằng nào đại gia và sâu lên tao nó chính là biển ok cứ để tôi chỉ cho mày thấy ở trên bờ là xe gặp chi hay mua Sochi như xin về tờ giấy để khi ăn xong còn lấy mà lâu tay chúng mày đang nghĩ thứ gì trong đầu lại khi ở fan game có suy sầm bậy cứ im lặng đi rồi mày sẽ nhìn thấy và nhìn thấy sao về hướng đang tay on khi ảnh mặt trời vẫn đang lặng và nhìn trên cao là núi và mây là cảnh vật tự nhiên đã ban tặng bên kia rau là chùm nho xanh hay vườn táo của nhà ở bên cạnh cánh đồng lúa xung quanh là rừng núi kết thêm ruộng muối bên đó là phong cảnh và tao cũng có thằng bạn nằm thợ xăm có máy thằng em thích đam mà tốc độ có thằng bạn nó đi là phụ hồ một ngày hai trăm khách mua tập vé số fan sự sao có thằng bạn đã quá cố và khi dạo phố mà khi chào chú bô bô về nơi đây cũng nhậu quá lỗ để tránh khi say là nó vô là không hay về phiên rang thì có tới TK còn lên làm đồng có rapper là khỏi nói như vậy có vẻ thì hơi đầy nhưng sự thật thì phiên rang lại khỏi nói alo homie qua chơi đây con thổi khói còn khi sai cái nó thích tới tượng đài hôm fan rang thì chưa vào mồi tối không thích chơi giờ anh em còn thường ngày oh, ờ, đây là fan homie để tao kể là fan coi gì Ê, đây là fan homie mày đừng hỏi với sao là có gì Ê, đây là fan đang homie để tao kể mày nghe để thú vị kể thì tao chỉ kể có một lần cho nên mày hãy lắng nghe và chú ý à, đây là fan đang homie để tao kể là hay thật có gì à, đây là fan đang homie mày đừng hỏi với tao là có gì à, đây là fan đang homie để tao kể mày nghe để thú vị kể thì tao chỉ kể có một lần cho nên mày hãy lắng nghe và chú ý à. Ê, ê giọng mình thì đang bị mình đang bị bệnh đó cho nên là cái giọng mình nó không có được như là bình thường nữa cho nên là đây chỉ là demo thôi nếu mà cảm thấy hay thì các bạn cứ like share cho mình à, để mình làm full bài này cho anh em cùng nghe và mình sẽ có một cái mv và tháng chính ok bye bye men rồi chỉ khỏe mắt khi em rời xa để lại mình anh của khoảng trời mênh mông Ai rồi cũng đi mất để lại mình anh Cùng nỗi buồn khi làm bạn Lý do tại sao thì chẳng một ai biết Rồi cứ thế ta sẽ nhau theo năm tháng Và cho anh được hỏi như thế nào Thì mới được gọi là con người vô ơn Trong khi hạnh phúc ai cũng mang đi mất Để lại cho anh nỗi buồn và cô đơn Ngay cả em người mà anh yêu thương nhất Cũng bỏ anh mà chơi chứ đéo phải nơi cho mấy đứa con nít Vô cùng trong rap của tao khá là gắt cho nên khi nghe có vẻ mày không thích Và đôi khi nhạc rap ta dùng để công kích Nếu mày không thích thì cứ việc tắt đi Nghe làm gì để rồi lại cây cú ganh ghét hơn thu như tao hận thù Ok mình là thằng rapper mang tiếng là được đào tạo trong giới under Để một cipher tụi tên gọi mình giờ Vì khi up clip chỉ còn thấy mày cover Nhạc tạo chứ mà chỉ là hay đờ Và điều tất nhiên rap mình không cùng đẳng cấp Rap tao gắt y như lần chi nã khiến mày phải sợ hay vàng yeah. Godlow on the track. Đôi khi cảm thấy mệt mỏi vì ở trong đầu quá nhiều câu hỏi yeah. Dạ. Một mình trên con phố quen được tự an ủi bằng vài câu nói hey. Và đời người thì mấy khi cười nên mỗi khi buồn thì giấu trong lòng Trên môi cô cười thật tươi giấu đi nỗi buồn rồi điểm khóa trong phòng yeah. Dạ. Để cành hoa hồng khi ở trong lòng là sự cô đơn tuyệt vọng Ngắm nhìn cành hồng trên tay hỏi nó ai sẽ bù bạn cùng ta đêm nay Bài nhạc làm sao thêm hay Yeah, dạ, yeah Ai sẽ bù bạn cùng ta đêm nay Làm sao để cho bài nhạc này thêm hay তাই